Welcome chú ốc ngố channel <laughs> Cái gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi Hôm nay chúng ta sẽ làm một nhân vật đó là Day 17 Và mọi người cho mình gọi là Day 17 nha Chứ ờ, đọc Day 17 nó dài dòng quá Và mọi người cũng chửi mình khá là nhiều vì tại sao mình không ra clip Day 17 Vì như ờ, ốc đã làm chính thức YouTube 4 tháng rồi Mà kết quả tiền thì vẫn chưa về tài khoản cũng vẫn chưa tới đâu hết thì mình cũng cần làm gì đó để duy trì cuộc sống mà mọi người hãy bấm sub giúp mình và nếu bạn nào muốn tốt hơn cho kênh của mình á mọi người chịu khó bấm lít vô quảng cáo một cái thôi chỉ cần mọi người bỏ ra 30 giây như vậy thôi là ốc sẽ được tiền và được ờ, một số thứ để duy trì kênh ổn định hơn. Ốc xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta chính thức vào video đây 17 thôi. Đây 17 á, to cái tên gọi khác đó là Wandering Pay dịch cái tiếng Việt là Đức Tinh lang thang cũng trong cũng là một trong những tác phẩm của Trevor Henderson. Đây 17 á, là một sinh vật to lớn cũng có thể gọi là Titan đi. Nó là một trong những sinh vật cũng được xếp vào hội người khổng lồ. Hội người khổng lồ á, là tập hợp những kẻ có độ to lớn là siêu to, siêu khổng lồ tính tình á, thì mang xu hướng đó là thù địch ba kẻ nổi tiếng nhất trong hội người khổng lồ á, có Brad Kinneal, Headline và đây 17, đây 17. Nhìn sơ thì chúng ta có thể thấy nó giống như là được cấu tạo bởi các rễ cây nối lại với nhau. Trong khi cái phần đầu của nó thì rất cao, cao qua cả cái tầng mây gần nhất chúng ta có thể nhìn thấy. Khi nhìn rõ hơn á, chúng ta có thể thấy những cái xúc tua nó đưa xuống lòng thòng. Cái đó là xúc tua nha chứ không phải là râu đâu đó. Người ta gọi á, nó là cánh cửa đến với đức tin. Với cái phần cổ mà cho thấy cái sự thừa cân của nó thì đây 17 Nó luôn che giấu đi cái phần đầu của mình Sau những cái án mây đen Chỉ có thể thấy mờ mờ một cái viền đen Mà theo ốc dự đoán Đó có thể là cái phần miệng cực lớn của nó Vì sao những cái xúc tua của nó Lại được gọi là cánh cửa đến với đức tin Vì khi dông bão kéo đến á Thì nó sẽ xuất hiện ở trong khu vực dông bão Cái điều đặc biệt Khi nó xuất hiện Nó sẽ nói như thế này Cảnh báo bão Tất cả cư dân vui lòng ở trong nhà cho đến khi nào có công văn tiếp theo. Và câu tiếp theo nó lại nói như thế này, cảnh báo bảo, vui lòng ở bên trong cho đến khi có thông báo mới, trừ khi bạn hoặc người thân của bạn là người được chọn. Và những người được đây 17 chọn là ai? Họ là những người theo đạo. Khi ai đó mà được chọn thì không cần phải vào nhà. Họ chỉ cần đứng ngoài cơn giông bão đó Lúc này đây 17 sẽ đưa cái xúc tua xuống và kéo cổ họ lên tới tận trên trời. Đó là lý do tại sao cái xúc tua này có tên là cánh cửa đến với đức tin. Thì nghe sơ qua, ủa nhân vật này tại sao xếp vào những kẻ có tính thù địch trong khi á nó lại giúp người khác lên thiên đường các bạn nên hiểu cho mình như thế này thiên đường của nó là thiên đường nghĩa bóng chứ không phải là thiên đường nghĩa đen theo ờ, mọi người đang hiểu là lên thiên đường là mình sẽ làm tiên hay là làm thần đâu nhá. Vậy có nghĩa là nó dụ dỗ người khác, giúp người khác lên thiên đường bằng cách là đưa họ lên trời và nó không có tiết lộ cái đoạn kết đó là nó ăn thịt bọn họ. Ừ, xong rồi đó, lên thiên đường rồi. <laughs> Khổ chưa? Có thể là sinh vật này đã rất là thông minh vì nó có thể làm rất là nhiều người tin tưởng và giao mạng cho nó mà nó không cần tốn một cái gì, nó không cần tốn sức nó không cần phải phá hoại nó cũng không mang tiếng luôn nó được mang tiếng là à, người giúp các bạn lên thiên đường vậy thôi video chúng ta đến đây là kết thúc rồi ốc mong à, thật sự các bạn sẽ giúp ốc bằng cách đó là bỏ ra 30 giây thôi để bấm sub cho ốc hoặc là anh em cũng có thể giúp ốc bằng cách là click vào quảng cáo xem quảng cáo một tí là có thể à, giúp ốc có kinh phí duy trì kênh tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ